Tiến Bịp, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp Mõm là ai? It's me, Nghĩa. What? What the fuck? Là một trong những thế hệ đầu trong giới giang hồ mõm Việt Nam, một người có bộ óc siêu phàm, tiến bịp đi bú phêm từ Khánh Sở Cai, huấn dâu xì, dũng chọc và người bạn thân thiết nhất của anh, Tuyền Trăm Lợn Berlin. Lời đầu tiên anh có thể chào khán giả của kênh Mì Tôm không ạ? À? chào tất cả các bố giang hồ và các mẹ sâu nhá tướng ông là phó chủ tịch của hội đồng bảo an liên hiệp mỏng luôn thường trực và là một người đàn ông của gia đình anh có thể chia sẻ thêm về tình cảm giữa anh và vợ được không Ôi, giang hồ mõm bắt đầu là đi về lưu cơm cho vợ đây nó đá trẻ đôi mặt ra là chết dở đấy Vâng nhà phải có nóc, và việc anh Tiến mặc váy tôi cũng cảm thông được cho anh, khi lên mặc anh là con hổ, lúc về nhà Tiến giúp váy vợ ngủ chơi, nhân tiện nói về việc Tiến mặc váy, một giang hồ muốn xin anh vài cọng tóc, anh có đồng ý hay không? Của anh Long ấy. Nope. Thao động một cọng tóc của anh Long tao phô máu luôn. Nhưng sự thành công thực sự đến với anh khi cơ mõm của anh được hoạt động và những màn trao gửi yêu thương của anh đến các giang hồ mõm khác. Những lần thách thức các giang hồ mạng trên sóng 3G đã giúp anh leo lên chức phó chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hiệp mõm. Nói rằng là một con lợn ở Bắc Linh Bài hát này của đại ca Bài ca bác ơi cả người anh em bắc ninh nhưng em có một con sâu đồng đầu được anh nha hôm nay anh dung à anh làm anh lớn anh làm anh ấy anh cũng lên ở anh bằng ấy thì em của anh ấy là không đắt tuổi làm anh đâu thấy à không chỉ thách thức các giang hồ mạng Việt Nam, với khả năng nghiện lâu năm tiến Việt cũng đã truyền dạy bí kíp triết học cho giáo sư tiến sĩ Bòi Xuân Huấn. Bòi Huấn ạ, nữa em này bây giờ các bạn không cho anh như này rồi để anh theo quan điểm của anh như thế này em nhá và bản thân cá anh thì anh không dạy thì anh không phải cái cái cái cái cái bây giờ ờ là em em thích anh nếu như một lần nữa em lên thách thức anh một lần nữa anh khẳng định em ở chỗ nào sài gòn anh đến tận nơi với em hiện nay mai tuy đang lên lỏi đến giới trẻ và tác hại của nó là khôn lường anh có thể cho nhận xét về người nghiện được không dây với nghiện là giả rồi chơi với nghiện là giả rồi hiểu chưa nope. cái dạ, mình nghiện người ta có chơi với thằng nghiện làm gì nó có thương chính bản thân nó đéo đâu mà nó nó đi thương chúng mày à? hiểu giờ thằng nghiện đến, đến bản thân nó nó có thương đâu mà nó thương được chúng mày hiểu chưa đừng dây với nghiện chứ mày không thấy là cách bố mà cứ, cứ, cứ chơi đá vào là cuốn quá bắt đầu là đem xe lên đi đem điện thoại đi cắm, xong bắt đầu là là mẹ đi vay nặng nãi xong bắt đầu là để để nuôi chúng mày á có con no. cặn đi mẹ à mày vậy anh giải thích sao về những video phê pha của anh em em em còn đây là đầu tiên em em chơi nhưng mà em thấy nó thực sự là nó cũng phê ạ nó cứ kiểu nó chả phê thế về đi mày à mày cái là cái đắng đi con ạ chẳng em bố mẹ em là cái mặt mày thì nó lại là một à, mày làm ảnh hưởng đến rồi cộng đồng phê rồi phê không đồng đều rồi là xúc phạm người phê thôi chứ mình tay thì cứ gọi là nấm tấm mồ hôi xong bắt đầu là đi mày à, ngồi cứ trình bày dài anh em Chúng tôi vừa nhận được thông tin là anh đi học ở Học viện Cai nghiện quốc gia, anh có thể chia sẻ thêm về môi trường cai nghiện trong đó ra sao không? Có thể qua lời kể của anh sẽ là động lực của rất nhiều người. Úi giời cai nghiện bây giờ như là cái nhà trẻ đấy mà em. Vào đấy được sự chăm sóc của thầy, cô, cán bộ, y tế chăm sóc. Vào đấy được gì được các bạn nghiện gọi là lưng đỡ, dìu dắt để mà cùng nhau vững bước trở về với xã hội. <laughs> Đấy môi trường cai nghiện tốt thế, em nghe còn muốn vào chứ mấy bạn nghiện thu xếp vào nhanh không là hết chỗ, vậy anh có thể chia sẻ rõ hơn về cuộc sống của anh trong đó ra sao? Bây giờ điểm ra trước ờ, anh ở trong ờ, cai nghiện ấy, anh cũng ờ, anh, anh đơn giản này thôi nhưng mà để mà nói là anh cũng cầm ờ, cầm ờ, cầm trại trại trại phải mấy trăm người ấy anh cũng cầm trại anh cũng tháng ra là anh cho anh em nó đi tập dụng luôn ấy nói chung là trong ngày ngày trước trong ngày đơn giản là thôi nhưng mà anh khét lắm khi Tiến Bịp vẫn còn say xưa kể về những điều tốt đẹp trong tù, thì trên đầu anh cũng mọc thêm một gặp sừng, đó là việc Khánh Sở Cai đã cưới vợ Tiến Bịp. Anh em là mình ờ, cưới kín, mình cưới là kết hôn, kết hôn kín em em ra lấy chị Duy tức là bạn cũ của anh cái bíp năm vũ long sọc nguyễn thành năm quê ở kiến thụy hải phòng vũ loan kiến đại bằng quá cây cú tiến vịt chỉ biết dùng lời ca tiếng nhạc than trách cuộc đời và dùng chính âm nhạc để chửi khánh sở cai khánh vào rồi à? à rồi mày đang ở đâu <laughs> mày chửi người ta người ta cũng chửi qua mày là tính à mày số hè thôi nhá mai bây giờ đưa cái video của anh <coughs> câu hỏi không nhớ đề nghị sắp đến giờ chuyển sự đề nghị các cháu các anh em bạn bè các bằng hữu gần xa bà con lối xóm của anh Khánh. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, đã đến giờ chuyển hữu cho anh. Đề nghị các cháu là luận tộc của anh Khánh chuẩn bị vào làm lễ truyền hữu. Anh Khánh ra đi là một tiếc thương cho toàn thể gia đình, cộng đồng, bạn bè, thân bằng hữu gần xa, bà con nối xóm. <laughs>